lên thì bạn ơi đừng quên có xuống là phải có lên nên là ấp ấp một ấp mình hiểu nhau ba ấp gửi lời chào năm ấp mình lên tiếng bảy ấp mình tiến lên một ấp mình hiểu nhau ba ấp gửi lời chào năm ấp mình lên tiếng bảy ấp mình tiến lên bật bảy ấp phơi phới lên đời